Với dạng toán dùng các chất khử thông thường để khử các oxit kim loại thì chúng ta cần lưu ý như sau. Đó là chỉ có các oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong giải hoạt động hóa học mới bị khử. Nghĩa là các kim loại của nhóm 1A, nhóm 2A và nhôm thì không bị khử bởi carbon, bởi CO, bởi hydro và bởi nhôm. Do đó, thầy đề nghị các em cần nhớ lại dãy điện hóa mà chúng ta đã học trong phần cặp oxy hóa khử và dãy điện hóa cũng như quy tắc alpha. Trong đó, Toliha và thầy đã cung cấp cho các em ở những kỳ trước các em có thể xem lại. Thầy giới thiệu lại về giải điện hóa. Từ li ti cộng đến vàng 3 cộng tính oxy hóa sẽ tăng dần, khả năng nhận E tăng dần. Đương nhiên, từ li ti cho đến vàng tính khử sẽ giảm dần, khả năng cho E sẽ giảm dần. Đấy là cái điều quan trọng thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai như thầy đã trình bày ở những kỳ trước đó là giấy điện hóa thầy được thầy chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất đó là từ liti cho đến nhôm, nghĩa là các kim loại nhóm 1A, các kim loại nhóm 2A và nhôm. Thì những kim loại này là những kim loại có tính khử mạnh. Do đó, oxit của chúng không bị khử bởi các chất khử thông thường mà chỉ bắt đầu từ mangan trở đi thì oxit của chúng sẽ bị khử bởi carbon, bởi hydro, bởi CO và có thể sử dụng nhôm kim loại để khử hay còn gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Chúng ta sẽ từng bước nghiên cứu ở từng dạng bài một. Thầy lấy ví dụ như sau. Nếu bây giờ chúng ta cho đồng vào trong một ống sứ đồng oxit, <coughs> thầy lấy ví dụ như sau. Nếu như chúng bây giờ chúng ta cho đồng oxit nung nóng vào trong một ống sứ nung nóng lên rồi thổi CO đi qua thì đương nhiên đồng oxit sẽ bị khử thành đồng và sản phẩm sinh ra của khí CO2. Tương tự như vậy với Fe2O3 có thể bị khử bởi CO khi đun nóng để tạo thành Fe3O4 và CO2. Cũng có thể bị khử xuống oxit sắt 2 và cũng có thể khử xuống sắt kim loại. Đó